Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé à, Hôm nay mình sửa cái à, TV đa linh Sáng trời nắng nó hơi chiếu à. Nó hơi chiếu vậy đó Đây, đa lăng, đa linh à, 32H 960 S, S1 Mình nhớ là vậy Thì cái uh, tình trạng của cái máy này là nó bị uh, Có tiếng mà không có hình để để mình cắm cho mọi người xem ha rồi cắm điện ra đây nè rồi mình sẽ mở nguồn nè đây mọi người à, thấy nó đang thui đúng không à, không thấy gì cả à, đừng, đừng, rồi thì bây giờ á rút ra ha mình rút ra và bây giờ mình sẽ chỉ với mọi người cách để xác định là nó có bị hư mạch hay là hư màn hình hay là hư led ha đây mình sẽ cắm điện vào nè rồi trước tiên mình sẽ bấm cái nút nguồn để mình tắt cái đèn rồi bấm nút nguồn rồi nguồn nó nhận là mất cái đèn đỏ là nó đã tốt đây đây mọi người thấy nè có cái chữ nè thấy không đó mình gọi cái đèn vào mọi người thấy cái chữ nè đó thấy không đó cái vòng tròn nó đang quay nó mình à, ấy quá cái đèn nó hết pin đây nè đó mình mở ra là không thấy nè thấy không mình gọi đèn vào nè đó thấy những cái hình cái đốm cái đốm mạng nó đang chạy nè à thấy không rồi tức là bây giờ với cái cái máy này là bây giờ mình bấm bấm cái nút nguồn cắm điện vào nguồn đỏ có bấm bấm nút nguồn để chứng tỏ là cái con xử lý hay con IC xử lý là nó hoạt động tốt còn ở đây nó chỉ à, còn cái phần đó chính là à, nguồn led và nguồn led và led bị cháy thôi à, thì bây giờ mình sẽ tháo hết tất cả để cho mọi người cùng xem và mình đo cái nguồn led cho mọi người ha rồi mọi người đợi mình mình sẽ tháo ra và kiểm tra cho mọi người rồi và đây là mình tháo ra nè đó, thì bên trong nó cái bo của nó như thế này thì cũng như tất cả các bo thôi còn ở đây là cái chân này mình cũng có tháo ốc ra rồi, đó đây mình đẩy sát coi ha còn tháo màn hình ra thì mọi người phải coi mấy cái đường dưới này nè. có ốc nha rồi bây giờ mình sẽ mở cái đồng hồ lên Đó, gãy rồi kệ đi về đi sao đây? rồi mình mở nguồn ha đồng hồ bị gì đây? chắc mới gớt lỏng pin nha để mình nói lại rồi mới làm xong cái đồng hồ gớt ra nó bung cho lông ở trong rồi thì cái nguồn thì nó tầm khoảng ờ, trăm v đổ loại thôi thì ờ, tới dòng nanomat mình mình sẽ bật hàng 200 ha rồi mình sẽ đo trực tiếp trên cái đầu này nè hai cái dắt này rồi để mình tẩy vô nè đó, đây là cái dắt này nè dắt này là cái dắt đèn hình này. rồi mình sẽ cắm điện rồi khi mà mình chưa mở nguồn ha mình đo ở trên đây nó có tầm khoảng 39V à, ha rồi mình sẽ mở nguồn chết rồi cái này mình phải lấy à, cái bàn phím mình không có lấy bàn phím ra mình nhét thẳng vô đây luôn nha để đây rồi mở rồi mở xong rồi mình sẽ đo lại nha nó lên là 60 cái này là 50 mấy à buông xuống từ từ từ từ cắm lại cái rồi hóa công tắc tám ba v lên tám ba v nó lại nhả xuống rồi cái chữ này ra thử bốn mươi lăm bốn sáu volt như là bóng này nó bị nuốt nè mọi người thấy không tháo ra được 46V bây giờ mình sẽ lấy một cái à, cái bo test bo test led thử nha rồi mình lấy cái máy test này nè test led thử ha thì cộng trừ nó không phân biệt nó không có trái gì cả ha. thì à, mọi người cứ à, bật đầu máy lên rồi mình sẽ cắm hai trực tiếp vào hai cái chân của cái à, này hai cái đầu của của led à, nó không lên ha rồi mình lật qua đây rồi không lên luôn vậy thì à, cái này thì nó nguồn có nguồn led có mà led nó lại không cháy thì chắc chắn là bị hư led ha và bây giờ mình sẽ tháo hết tất cả ra mình sẽ cho mọi người xem bộ led nó thì cái dòng này thì bộ led nó là bộ led cong 6 bóng led cong rồi mình đo ra cái cell led này bao nhiêu volt ha rồi mọi người đợi mình đây và đây là mình đang tháo ra nè rồi mình sẽ lấy cái máy à, thử led này nè <coughs> mình à, thử cho mọi người xem ha thì cái máy này nó cũng có cái hay là mình à, kiểm tra một lần được hết tất cả các bóng còn không thì mình kiểm tra led từng volt luôn cũng được ha rồi ở đây thì cộng trừ mình lỡ lộn cọc cũng không có sao cả rồi cái cái led này thanh này trái nè đây này nó chạy là 32V ha 32V 6 lần 5 36 lần 6 36 Là một cái này gần 6V ha Rồi cái này mình để lộn cọc nè <coughs> Bây giờ mình để thượng cọc nè để lộn cọc cũng không có gì Chỉ nó không cháy thôi Rồi đây Vậy thì ở đây là nguồn 32V ha Rồi mình sẽ đo từng bóng <coughs> rồi lộn thì mình đổi lại không trái không lộn cọc nữa rồi cái gì vậy đây kỳ chưa chưa để mình xem lại cái thôi để đi mình sẽ đo từng bóng sao ha Rồi cái này mình sẽ đo này không trái nè bên đây không trái nè à. hai chân này không trái vậy là cái thanh led này bị hư nè led bên đây trái nè à trái nhưng mà có một bóng này nó, nó yếu nè bóng này yếu nè à, bóng này nè bóng này cũng bị đai rồi mọi người đợi mình đi lấy cái bộ led cái rồi ra mình đo từng bóng mọi người xem đây ở đây là bộ led mới nè ừ, thì cũng y xì thôi rồi cũng y Iran thôi rồi mình sẽ ờ, kiểm tra hai cái thanh led này cho mọi người xem thì ờ, cũng y như cái nhắc nãy thôi à, cộng theo cộng trừ theo trừ ha rồi lên 32V chắc chưa 32V rồi cái này cái này cũng vậy thôi 32V ha rồi à, vậy là bộ led này tốt rồi mình sẽ kiểm tra từng bóng một ha. Đây, bóng này là nó 6V nè. Vậy là một bóng này nó 6V ha. Một bóng này nó chạy 6V. Rồi. Đây mọi người nhìn đồng hồ nè. Vậy thì một cái bóng led này nó chạy 6V. Rồi bây giờ mình sẽ rút điện ra. Dẹp cái này qua một bên. Mình sẽ câu thử vô ha mình chưa tháo ra nha để đại đó đi đó, bây giờ mình à, gắn cái bộ led này cho mọi người xem trước nha rồi. rồi mình sẽ lấy cái à, bàn phím lại gắn bàn phím vào xác vô cái này nó hơi cong bởi vì mình gắn nó hơi khó rồi để đây cắm điện vào thôi đâu rồi dây nguồn đâu rồi dây nguồn mình tháo ra luôn rồi mình gắn lại chưa gắn ờ, dây led nữa Rồi. Đây. Rồi mình cắm vào ừ. đây. Đây à, đèn có nè, rồi mình sẽ bấm tăng bay. À, em ru sẽ rút ra Cắn thử dây này vào Mình thử trước ở ngoài đi Mình để à, cho nó chạy trong vòng 1-2 à, phút, 3 phút gì đó rồi mình hãy lắp lại Rồi Rồi mình sẽ cấm lại Cái như vậy nè để như vậy thì cũng không tốt lắm nhưng mà mình để cái thời gian một hai phút không sao tại vì nó không có tản nhiệt á nó dễ bị nóng led rồi cấm vào mở công tắc rồi led sáng à, chứng tỏ là cái bộ led này đã hư ha nè led sáng hết rồi bộ led này đã hư rồi bây giờ mình cứ để như vậy chạy trong vòng một phút đi coi cái led nó như thế nào thì mình nghĩ là led nó giống nhau mà chạy được hết À, phải à, lắp tản nhiệt rồi cho nó à, xuống với cái mâm này. rồi bây giờ mình sẽ để cho nó chạy tí xíu rồi mọi người đợi mình mình sẽ lắp lại ha mình lắp lại để cho mọi người xem coi cái màn hình lên chưa thay led xong ha rồi mình sẽ cắm điện vào để cho mọi người cùng xem để nó lên chưa đây mình đã ráp vào đây bóng đèn nó lên mình sẽ mở nguồn rồi à, như vậy đã lên rồi nó sẽ có mấy cái cục quay quay ha cục mạng ha cái cái mấy cục này lúc đầu mình gọi nè nó thấy nó nhảy tưng tưng tưng tưng nè mà nó không lên thì vậy thì cái tivi mà nó có tiếng không có hình à, tức là mình khi mà mình đã chuyển qua cái hệ AV ha, hay là HD gì đó rồi khi mình cắm vào thì nó sẽ hát hát luôn còn nếu như không thì nó sẽ không hát được ha còn nếu mà mình đang xài internet thì cái tivi này có nó có internet thì à, nó sẽ không lên được như hiện tại à, cái này là AV nè đây không có tín hiệu nè thì à, mình nếu mà mình xài cái đầu chảo g á, ở ngoài á thì chắc chắn là nó sẽ à, có tiếng mà nó sẽ không có hình rồi vậy thì à, cái video này thì à, đối với cái tivi à, đa lên này thì nó chỉ bị hư là cái à, led nền thôi mình thay bộ led khác thì nó ok thôi ừ, đối với mình thì à, cái dàn led cái bộ led này thì mình thay luôn á chứ mình à, không có nói led còn nếu nói led quá bí quá mình mới à, nói thôi chứ mình bình thường mình không có nói thì video của mình đến đây đã hết nha à, mọi người ủng hộ mình cách đăng ký kênh nha đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực làm những cái video tiếp theo à, video sau thì nếu như mà mình có thời gian thì mình sẽ làm đo đo đạt các mức nguồn của của cái tivi này nè rồi khi nào mà mình à, anh em mà sửa đó, à, nó cháy nổ thì à, mình biết cái nông trọ đó là bao nhiêu nguồn thì mình sẽ làm cho nó dễ hơn ha rồi xin chào mọi người cảm ơn mọi người đã xem video